Ducati có lẽ không phải là thương hiệu gì xa lạ với giới chơi phân khối lớn ở Việt Nam. À, đó là một biểu tượng của những chiếc xe mạnh mẽ cùng với thiết kế vô cùng đẹp mắt. Và Ducati Monster 795 cũng chính là chiếc xe tiên phong mà các Ducati Star đã lựa chọn để trải nghiệm ở Việt Nam. Từ những năm 2012 thì tôi đã được nhìn thấy những chiếc Ducati đầu tiên ở Hà Nội cũng chính là nhờ sự ăn khách của 795 tại thị trường Việt Nam lúc bấy giờ. Vậy thì liệu một nữ biker có thể nài nổi con quái vật 800cc này không? Và con gái thì chạy xe phân khối lớn như thế nào? Hay là Ducati 795 có phải là chiếc xe dành cho chị em hay không? Thật may mắn thì tôi đã được trải nghiệm điều này rồi Và hôm nay thì tôi sẽ mời các bạn cùng tìm hiểu sự liên kết giữa phái yếu và quái vật 795 này nhé Tôi bắt đầu yêu thích những chiếc xe côn tay từ khoảng 6-7 năm trước và cái trải nghiệm đầu tiên của tôi là chiếc CBR 150. Đó đúng là một trải nghiệm tuyệt vời khi mà bạn thực sự cảm nhận được từng hơi thở của máy xe cũng như là bạn làm chủ cái khối động cơ mạnh mẽ đấy và tôi nhận ra cái tình yêu mãnh liệt dành cho những chiếc xe này. Lúc đầu khi mà nghĩ đến phân khối lớn thì tôi thường nghĩ đến sức mạnh và sự liều lĩnh. Tuy nhiên là sau một thời gian đã trải nghiệm rồi thì tôi nhận ra là sự nhịp nhàng mới chính là mấu chốt mà tôi nghĩ là điều này thì không khó gì đối với các chị em cả. Trong khoảng gần 3 năm chạy xe thì tôi đã được chạy qua những chiếc xe phân khối lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên thì cái lần mà hưng phấn nhất có lẽ sẽ vẫn là lần đầu tiên mà tôi tập chạy xe tay côn. Lúc đó thì bạn tôi có chỉ cho tôi một câu là chỉ có côn ra ga vào thôi. Và khi mà mình thực hiện những cái thao tác bóp côn tiết ga hoặc là vào số mình nghĩ là cái những cái thao tác đấy chỉ dành cho phái mạnh thôi thì bây giờ mình lại có thể điều khiển một chiếc xe phân khối lớn thật là dễ dàng rồi Nói về chặng đường chơi xe thì khoảng vào những năm đầu tiên mình chỉ dám áp nhẹ chiếc xe lên khoảng 50cc thôi và mình đã chọn một chiếc KTM Duke. Đây là một chiếc xe naked bike và nó phù hợp với việc đi những cung đường ngắn cũng như là bạn chạy trong phố. Điểm cộng của chiếc cây TM đúc 200 là khá nhẹ cân và việc di chuyển cũng như là dắt xe đối với một cô gái nhỏ bé thì thật là dễ dàng. Bên cạnh đó thì đối với tôi, tư thế lái của xe cũng thật là thoải mái, không thể chê vào đâu được. Mong muốn có trải nghiệm phong phú hơn, vì vậy là tôi lựa chọn chuyển sang dòng Sport Bike. Và lần này thì tôi cùng đồng hành với chiếc Kawasaki Ninja 400. Đây là một chiếc xe có thể nói là mình rất yêu và nó có kiểu dáng cực kỳ cool ngầu. Đối với con gái thì những chiếc sport bike cồng kềnh có lẽ sẽ là điểm yếu. Tuy vậy thì chiếc Ninja 400 cũng có rất là nhiều điểm mạnh. À, đó chính là dáng ngồi thoải mái của một chiếc Sport City cũng như là vận hành nhẹ nhàng và êm ái. Ừ, đối với chiếc Ninja 400 này thì tôi đã được trải nghiệm trên rất là nhiều cung đường và đã có rất là nhiều kỷ niệm ở các cái cung đường Tây Bắc như là Mộc Châu này hay là Hà Giang. Khi mà chạy một chiếc sport bike lên những cái cung đường đó thì tôi vẫn cảm thấy rất là thoải mái. Và sau những cái chuyến đi dài như vậy thì với chiếc Ninja 400 tôi cũng không hề cảm thấy là quá đau lưng hay là quá là mệt mỏi. Bên cạnh những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi có được khi chạy xe thì cũng không thể không kể đến những khó khăn mà tôi đã gặp phải. Một chút bất tiện ở trong cái sự nhịp nhàng côn số là điều không thể tránh khỏi. Thi thoảng là bạn sẽ có cảm giác xấu hổ khi mà bạn chết máy ở giữa ngã tư và cái điều này thì sẽ làm ảnh hưởng một chút đến giao thông ở xung quanh Lựa chọn những chiếc phân khối lớn cũng có nghĩa là bạn sẽ lựa chọn những chiếc xe to hơn, cồng kềnh hơn, nặng hơn và khó điều khiển hơn vì vậy nên là tôi sẽ mất một thời gian để làm quen với những chiếc xe này Việc chạy những chiếc xe cồng kềnh ở trong phố xá Hà Nội cũng sẽ không phải là cảm giác thích thú gì Và đặc biệt là khi mà phải dắt xe thì bạn sẽ cảm thấy đấy là ác mộng ban ngày đối với những cô gái nhỏ bé như tôi khi mà bắt đầu những cái chuyến đi dài ở Tây Bắc với những chiếc xe này thì tôi đã bị choáng ngợp bởi những địa hình chắc trở cũng như là những khúc cua gắt Bên cạnh đó thì cái sức khỏe của mình cũng không đủ đảm bảo cho một chuyến đi dài Và cái độ bền bỉ thì cũng sẽ không được như các bạn nam nữa Nhưng mà tình yêu và cái sự phấn chấn khi chạy xe thì đã giữ tôi lại Và sau thời gian học hỏi chạy xe Những cái bất tiện đấy dường như là biến mất Đối với tôi thì tôi tin rằng là bất tiện thì không có nghĩa là không thể và tôi cũng chắc chắn rằng là các bạn nữ hoàn toàn có thể làm chủ những chiếc xe mà các bạn yêu mến Vậy thì chiếc Monster 795 có ưu điểm gì mà khiến mình tạm biệt chiếc Ninja 400 để đến với nó? Trước hết thì về vóc dáng của xe, các bạn sẽ thấy là Ducati Monster 795 có ngoại hình thiết kế y hệt với mẫu xe 696 được nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Master 795 có phần đầu xe dữ dằn với cụm đèn pha chia làm hai tầng tăng cường khả năng sáng tối đa và nó đã giúp ích rất là nhiều cho tôi những lúc mà chạy tối. Monster thuộc dòng Neckbike nên vóc dáng rất là gọn gàng. Khi mà tôi nhìn thấy chiếc xe này lần đầu tiên thì tôi đã cảm thấy là nó thật cơ bắp. Có hai chi tiết mà tôi thích nhất và nó tạo nên cái gọi là đúng chất Ducati. Đó chính là thiết kế khung mắt cáo ở hai bên sườn xe, làm cho xe cảm giác chắc chắn hơn cùng với cặp ống xả nguyên bản được bố trí theo kiểu đút gầm vô cùng lạ mắt. Trên hết thì 795 có một chiều cao yên lý tưởng dành cho con gái là 770mm và với chiều cao này thì với một thân hình mét 6 như tôi hoàn toàn có thể chống chân vững chắc Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với phần vận hành của xe. Ừ, Ducati cũng rất biết lấy lòng khách hàng châu Á khi mà trang bị khối động cơ có dung tích lên đến 803cc và nó mang đến cho tôi cảm giác chạy xe dữ dằn, trong khi mà chiếc Ninja 400 thì lại khá là hiền lành. Khi lái chiếc Monster lần đầu, cảm giác thót tim trượt đến trong vài giây. Ga đầu có phần hơi vội vã do sử dụng hệ thống phu nhiên liệu điện tử và điều này thì cũng làm cho tôi thực sự cảm thấy hào hứng. Đúng như mọi người nói là chạy cảm xúc sẽ là những từ miêu tả chính xác nhất khi chạy đường dài với chú khủng long này. Không hiền lành và từ tốn giống như chiếc Ninja 400, Monster và ga hỗn đã trở thành keyword của các Ducati Star. Với Ninja 400 thì cái việc vào số hay là sang số là cái cảm giác nhẹ nhàng và êm mượt. Khi tăng tốc giảm tốc cũng không hề gây ra chút giật mình nào cả. Nhưng trước Monster thì ngược lại nhé Tôi đã được cảm nhận rất là rõ trong từng thay đổi chuyển động của xe Và tôi tin là không một biker nào không muốn trải nghiệm về sự phấn khích này như đã so sánh ở phần trên thì tôi có thể tóm gọn lại những ưu điểm của Monster 795 uhm, với vóc dáng đẹp này, yên thấp này, cân nặng không quá khổ chỉ khoảng tầm 167 kg và cái cảm giác lái thú vị. Bên cạnh đó thì khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi di chuyển trong phố lẫn ở trên đường dài. Đi kèm nó là thương hiệu nổi tiếng, thiết kế không dễ bị lỗi mốt cùng với động cơ mạnh mẽ cũng như là cái khả năng tiêu thụ nhiên liệu rất hợp lý. Tuy nhiên thì chiếc xe không phải là không có những điểm yếu. Đối với những con phố trong nội thành Hà Nội thì dường như làm cho chiếc xe di chuyển bị giật cục và không mượt mà như những mẫu xe phân khối lớn của Nhật Bản. Monster cũng có thiết kế ghi đông tay lái thấp, điều đó sẽ khiến là khi ngồi lái bị trồm về phía trước và làm cho tôi di chuyển lâu trong phố sẽ gây cảm giác bị mỏi cổ tay. Tuy nhiên thì tôi đã khắc phục được nó bằng cách là thay thế ghi đông độ kết hợp với gù tay lái nâng cao hơn để giúp cho tư thế ngồi thoải mái hơn. Một điểm trừ nữa là xe tỏa nhiệt khá cao, phả thẳng vào hai má đùi trong nên là tôi sẽ phải ngậm ngùi rời xa những chiếc quần ngắn sexy thay vào đó là chiếc quần dài nếu như mà tôi không muốn chân mình chi chít những cái vết bỏng Vậy thì cuối cùng đối với tôi chạy 795 thì vẫn sướng nhiều hơn là khổ và chiếc Monster này sẽ hoàn toàn phù hợp với các bạn nữ có niềm yêu thích với phân khối lớn. So với tất cả những thông tin mà tôi đã chia sẻ ở trên. Vậy thì nếu như bạn là nữ giới và bạn đang băn khoăn về chuyện chạy xe phân khối lớn thì tôi nghĩ là bạn đã có câu trả lời của mình rồi đấy. À, đối với tôi thì nữ giới hoàn toàn có thể chạy được xe phân khối lớn, có thể làm chủ được những chiếc xe này. Bên cạnh đó thì chiếc Ducati Monster 795 hoàn toàn là chiếc xe đem lại cảm giác chạy rất là hưng phấn cũng như là có thể trong tầm kiểm soát của các chị em. Nếu như bạn có thêm bất cứ thắc mắc nào về chiếc Ducati này cũng như là về việc chị em phụ nữ chạy xe phân khối lớn thì bạn hãy để lại comments nhé. Bọn mình sẽ giải đáp cho bạn. Và nếu như bạn thích video của chúng tôi thì đừng quên ấn like và subscribe cho channel YouTube của Thế Cưng. Thank you so much and see you in my next video.